Hare Phật dạy Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo Muốn ra cần gấp niệm di đà Do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều Tâm tưởng lành là ít Nên ai đọa lòng thân thủy tộc Có loài ở trong sông rập chầm ao Với các thứ thân hình không nhất định khi thì bị lưới lập câu móc hàng ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống mạng gửi giao thớt hồn nương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp phật tử trần hiếu nghĩa pháp danh thấm thuận phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng của các ông cầu xin mười phương chư phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo quy tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo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 chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tam bảo pháp bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật phong sanh công đức thù hằng Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quan giang đạo tràng chứng minh công đức Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2019 Nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm à, kỷ hợi Gia đình Phật tử Trần Hiếu Nghĩa Pháp danh Thanh Thuận cung kính thừa hành lời Phật dạy phát bồ đề tâm quảng đại mua vật phóng sanh nguyện đem công đức lành hội hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ kính nguyện kỳ an phật tử trần hiếu nghĩa pháp danh thanh vận ông son lương diễm hương lương diễm phương lương à, diễm loan lương à, trần minh Nguyện chư Phật tử thừa tự công đức phóng sanh hiện tiền thân Su à, khương hơi bổn mạng bình yên Thừa thử phước duyên kiết tường như ý Cánh ký kỳ siêu chư hương linh cụ huyền thất tổ lịch đại tông thân trưởng thử thừa ân câu mong giải thoát Phổ nguyện âm siêu dương hơi pháp giới chúng sanh giải cộng thành Phật à, đạo ai đạo quy phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tượng quy phật a di đà Phật A Di Đà Phật